lời nói đầu tiên con xin kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử thân mến, trong cuộc sống đời thường, tất cả chúng ta ai cũng đều mơ ước mong cầu rằng đời sống của mình được an vui, hạnh phúc và Ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này ra đi ta được nhẹ nhàng thanh thản tái sanh về một cảnh giới an lành nền giáo lý của đạo Phật được đặt trọng tâm trên nền tảng nhân và quả muốn có được cái kết quả an vui hạnh phúc trong hiện tại và cả tương lai quý Phật tử phải gieo trồng cái nhân tốt lành Nhân không đến nỗi luống công Quả cũng không ngẫu nhiên mà được Phàm nhân ở giữa thế gian Rất chán ghét và sợ đau khổ Nhưng chúng ta cứ mãi tiếp tục Gieo trồng cái nhân đau khổ Thì khổ đau làm sao chấm dứt được Trái lại chúng ta ưa thích Mơ ước, khát khao, mong cầu Hạnh phúc an vui Nhưng vì sao niềm vui và hạnh phúc đó như những thứ có cánh trong thoáng chốc lại bay đi còn nỗi khổ niềm đau thì cứ mãi đeo bám theo ta như bóng không rời hình học phật nền giáo lý của đạo phật đây là những phương pháp là con đường hướng dẫn cho chúng ta đi đến an vui và hạnh phúc hôm nay nơi đạo tràng bác quan trai chùa hưng thiền quý Phật tử trở về tham dự khóa tu trong ngày rằm hạ quân. Con xin mạng phép mượn đề tài năm điều vui làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Trước tiên năm điều vui con xin tóm tắt qua một bài thơ để quý vị có thể nắm vững cái nội dung của chủ đề hôm nay chúng ta được đủ duyên lắng nghe vui nghe giáo pháp Phật Đà, vui biết tính kính thiết tha thực hành, vui sống hòa hợp không tranh, vui chẳng tham đắm lợi danh ở đời, vui tặng hạnh phúc muôn nơi, vui trong tĩnh lặng sáng ngời đạo tâm, vui khi Phật chủng gieo mầm, vui cầu giải thoát phát tâm Bồ đề năm điều vui mà con tóm tắt trong chủ đề này Trước nhất là vui khi chúng ta có đủ duyên nghe học và thực hành theo chánh pháp Thứ hai là chúng ta vui sống với một đời sống không tranh hơn thua và không tham cầu danh lợi Thứ ba là vui khi chúng ta biết mở rộng cõi lòng để ban tặng hạnh phúc đến với tha nhân Thứ tư là vui trong sự tĩnh lặng, vui trong thiền định, vui trong câu Phật hiệu. Thứ năm, vui khi chúng ta phát Bồ đề tâm cần cầu sự giải thoát. Đó là năm điều vui. Trước tiên, điều vui thứ nhất, vui nghe giáo pháp Phật Đà, vui biết tính kính thiết tha thực hành. Trong điều vui thứ nhất này, đó là chúng ta vui khi mình có đủ duyên nghe học chánh pháp và còn phát khởi niềm tin để thực hành theo giáo pháp. Xin kính thưa quý vị, giữa biển đời mênh mông, giờ này nhìn ra ngoài thôi. Biết bao nhiêu người họ cứ mãi chạy theo danh lợi tình tiền được mất hơn thua, dấn thân vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp. Được đủ duyên bước chân vào nơi cửa Phật, hai tay cầm dở lật quyển kinh căn lành xưa đã phát sinh hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài vì sao vậy vì trong chúng sinh có nghìn có muôn có triệu có ức được nghe kinh nghe pháp quả thật mấy người không duyên khó gặp người ơi gặp rồi lại bỏ đó là người quá mê không phải dễ dàng gì mà chúng ta trùng phùng tam bảo hạnh ngộ minh sư thính văn pháp âm mà lại còn phát khởi tính tâm để thực hành theo giáo pháp của Phật nếu không phải là thiện căn ta đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp thì không dễ gì nghe được Phật pháp đâu quý vị như khi xưa Đức Thế Tôn của chúng ta lúc Ngài còn tại thế Gần năm thập kỷ Ngài chu du hoàng hóa khắp lưu vực sông hằng Từ rộng dòng sông lạnh cho đến bãi cát nóng Từ những ngọn núi bạc đầu cho đến những cánh đồng xanh Bước chân của Đức Phật đi đến đâu là ban rải ánh sáng chánh pháp Giúp cho chúng sinh chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc Gần 25 năm lưu trú ở tại thành xá vệ Thế mà nơi thành xá vệ đây có tổng cộng 9 ức người dân Quý Phật tử có biết chăng 9 ức người dân họ lưu trú tại thành xá vệ này Mà Đức Thế Tôn gần 25 năm ngày ở tại đây suốt gần 25 mùa an cư Vậy mà Người dân ở thành xá vệ chín ức người Chỉ có ba ức người đủ duyên gặp Phật nghe Pháp còn ba ức người họ chỉ nghe đồn đãi về Đức Phật nhưng chưa một lần đủ duyên gặp Phật để nghe Pháp đâu quý huynh đệ Dù họ sanh ra trong thời kỳ chánh Pháp gặp Phật ở đời Còn ba ức người còn lại Họ hoàn toàn Họ không biết gì về Đức Phật Chứ đừng nói có đủ duyên nghe Pháp Chỉ bao nhiêu đó thôi Là quý Phật tử biết rõ cái thiện căn của mình Đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp sâu dày cho nên hôm nay chúng ta mới có cơ hội trùng phùng tam bảo hạnh ngộ minh sư nghe được giáo pháp của Phật Đà quý vị. Có một vài quý Phật tử đến chùa rồi cái mới đến hỏi con như thế này. Sư cô ơi sư cô, đâu sư cô có huệ căn không sư cô nhìn con thử coi coi con có căn lành không? Phật tử đó hỏi con vậy chứ nhìn cô coi có căn lành hay không? Cái con mới nói cô có căn lành và căn lành của cô gieo trồng rất là sâu dày cậu mới hỏi sư cô bội sư cô có huệ hả sao sư cô biết con có căn lành gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp Ê, con mới nói con xin trích dẫn hai bài kệ tán thán về phật và tán thán về pháp thì con xác chứng rằng cô có căn lành và căn lành cô gieo trồng rất là sâu bài kệ thứ nhất dung nhan phật tốt lạ lùng hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương từ bi oai đức không lường ra đời tế độ sáu đường chúng sanh được thấy tướng lại nghe danh cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu phải không quý vị ngày hôm nay mà quý phật tử đây thấy được cái hình tướng dù rằng thế gian trụ trì phật bảo đó là hình tượng của phật hay là nghe danh hiệu của Phật cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu đó quý vị rồi bài kệ thứ hai tán tháng về pháp bảo đây như hồi nãy con nói đó được đủ duyên bước chân vào nơi cửa Phật hai tay cầm dở lật quyển kinh căn lành xưa đã phát sinh hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài đi vì căn lành mình đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp Cho nên hôm nay mình mới gặp được Phật Pháp đó quý vị Chứ nếu không mình cũng giống như bao nhiêu phàm nhân ở giữa thế gian Mở mắt ra là lo cơm áo gạo tiền suốt tháng quanh năm Được mất hơn thua, phải quấy tốt xấu Rồi cứ lần lượt hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc Sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi lại qua một đời Rồi tiếp tục luân hồi trở lại cũng xâm thân cũng mãi tấn tuồng bánh xe tứ khổ quay cuồng sanh già bệnh chết não nương chất chồng nhưng chúng ta có đầy đủ thắng duyên dù cách xa Đức Phật hơn mấy nghìn năm lịch sử Chúng ta vẫn còn có được cái căn lành Nghe được Phật Pháp Gần gũi các thiện tri thức Con xin trích dẫn lời Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn như sau Đức Phật dạy rằng này thiện năm tử Nếu lìa bốn pháp sau đây Mà được an lạc thanh tịnh Đó là điều không thể có Không thể nào lìa bốn pháp này Nếu mà lìa bốn pháp này Không bao giờ có được một đời sống an lạc Và thanh tịnh đâu quý vị Không có được niềm vui trong cuộc sống này Bốn pháp không thể lìa đó là gì? Thứ nhất, thân cận thiện tri thức có nghĩa là gần gũi thầy lành bạn tốt là điều không thể thiếu không thể lìa thứ hai là quý phật tử đây phải tính tâm nghe pháp nghe pháp rồi mà phải phát khởi cái niềm tính kính để nghe học chánh pháp thứ ba là chánh niệm tư duy sau khi nghe pháp xong rồi quý vị phải vận dụng cái năng lực của sự tư duy quán chiếu để tìm hiểu nghĩa lý qua lời Phật dạy thứ tư đó là như thật tu tập sau khi nghe học chánh pháp xong rồi quý vị phải y theo đó phát khởi cái tâm chân thật mà thực hành tu theo lời Phật dạy đây là bốn pháp không thể nào xa lìa Nếu lìa bốn pháp này quý vị muốn tìm sự an lạc, sự thanh tịnh không bao giờ có được cho nên quý Phật tử ngày nay có đầy đủ thắng duyên, gần gũi các bậc thiện tri thức, nghe học chánh pháp mỗi ngày. Từ sự tính tâm thường xuyên đến đạo tràng nghe học chánh pháp đó sẽ giúp cho quý vị Phật tử đây có được sự hiểu biết đúng đắn qua lời Phật dạy, nhận chân ra được giá trị của cuộc đời để bản thân mình thực hành những lời Phật dạy trải nghiệm được niềm an vui thật sự quý vị nếu không gặp được Phật pháp chắc có lẽ giờ này chúng ta cũng giống như bao nhiêu phàm nhân ở giữa thế gian bất giác vô minh dẫn thân vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp nhưng mà nhờ đủ duyên nghe học chánh pháp từ khi hiểu được lời Phật dạy có phải chăng quý vị sống trong niềm an lạc hạnh phúc có phải vậy không quý Phật tử? Có một bà cụ Bà đi đến chùa Và bà than thở như thế này Sư cô ơi Từ khi mà con hiểu biết Phật Pháp tới bây giờ Thì con mới thật sự có được niềm an vui Có được sự giải thoát Còn ngày xưa Sống trong phiền não khổ đau Và cô giống là một người nếu nói thế gian cố chấp nói nếu nói theo thế gian hay hờn hay oán hay trách trước đó cổ nói là ở nhà cổ không có ngày nào cổ có niềm vui hết quý vị mà cổ hay hờn oán và trách cổ nói cổ có một đứa con trai duy nhất thôi hồi nào tới giờ rất là thương con hy sinh cả cuộc đời cho con mình chồng mất sớm ở dậy để nuôi con khôn lớn trưởng thành cho ăn học có công danh có sự nghiệp rồi cái cưới vợ cho con bao nhiêu tiền của tài sản dành dụm giao hết cho con trai của mình cậu nói từ khi giao hết sự nghiệp cho con của mình cứ nghĩ rằng mình có một đứa con một trong lúc tuổi già xế bóng đây sẽ gần gũi bên con của mình nó chăm sóc mình nó nuôi dưỡng mình để mình nhàn nhã trong cái lúc tuổi xế chiều hưởng phước ai ngờ đâu khi giao hết tiền của tài sản cho đứa con trai rồi nó đối xử với cổ vô cùng lạnh nhạt cổ nói con ho ho gần nửa tháng trời ho đến nỗi ói ra máu luôn vậy mà nó không hỏi thăm một tiếng nào hết sư cô ơi còn con vợ của nó mới vừa tằng hắn có một hai tiếng à nó hỏi em em có sao không chở em vô bệnh viện đi khám bệnh nha còn bà già ngồi đó ho ói ra máu nó không thèm hỏi tâm thăm gì cả cái cụ buồn bỏ ăn mấy ngày trời buồn tuổi cho thân phận của mình có một đứa con mà nó không có thương mình rồi cậu nói mỗi lúc mà mình muốn làm cái việc gì thì không có tiền để làm giao hết cho nó rồi tiền bạc bao nhiêu nó giao cho vợ nó giữ còn bà già nha mà muốn đi đám đi tiệc gì thì cũng không có tiền trong túi nữa đó lâu lâu mới nói con ơi cho má hết tiền má bỏ túi để má đo, có đám có tiệc gì má đi má có tiền má đi cúng kiến con cái nó nói má già rồi má giữ tiền để làm gì ngày ăn ba bữa đủ rồi nó nói vậy đó thấy cụ phiền cụ oán cụ trách nhưng mà từ khi đi đến chùa học phật nghe kinh cụ tin hiểu sâu sắc về nhân quả cụ không còn buồn không giận nữa quý vị bởi vì cổ biết rõ ràng nếu khi xưa mình hiếu với mẹ cha Thì chắc chắn rằng con cũng hiếu với ta khác gì Còn nếu mình ăn ở vô nghì Đừng mong con hiếu làm gì uổng công Nếu ngày xưa mình có hiếu với cha với mẹ mình Chắc chắn con của mình nó sẽ hiếu với mình Còn mình đối xử với cha mẹ của mình như thế nào Bây giờ con mình nó đối xử y hệt như thế mình phiền mình oán mình trách ai đây nhân nào quả nấy không sai hiểu được phật pháp cái cổ bằng lòng chấp nhận đối với những cảnh duyên đến với mình và càng buồn phiền bao nhiêu thì cổ tự nói rằng ta bà khổ ta bà lắm khổ cực lạc vui cực lạc chốn nhàn vui tây phương cực lạc phản hồi dứt lìa sanh tử nổi trôi sáu đường càng buồn phiền cái cổ niệm phật niệm phật của phát nguyện hồi hướng vãng sanh để thoát khỏi cái kiếp luân hồi quá nhiều đau khổ này giữa cõi đời này giàu cũng khổ nghèo cũng khổ quý vị có tiền cũng khổ không tiền cũng khổ có con cũng khổ không con cũng khổ như ở tại chợ mỹ sương này có một gia đình phật tử cái cô này hồi lúc mà còn nhỏ thì đi tham gia vào trong gia đình Phật tử thường hay đi đến chùa Hưng Thiền tham dự vào trong những cái lễ hội là múa dân hoa nè múa dân lục nè rồi tham gia trong các chương trình văn nghệ lúc lớn lên lập gia đình có chồng ở Sài Gòn thì chồng cũng là một cái giám đốc của một công ty cũng khá nổi tiếng từ khi có gia đình xong rồi thì đời sống vật chất tương đối đầy đủ nhưng mà không lúc nào tâm hồn được an ổn quý vị biết tại sao không cậu đi về chùa cậu khóc cậu mới nói sư cô ơi ai nhìn ở bên ngoài nói con quá sung sướng quá có phước có chồng giàu có chồng có danh vọng có địa vị đi ra ngoài đường thời toàn là đi xe hơi ăn ngon mặc đẹp nhưng mà đâu có biết rằng trong tâm trong ruột của con nó thúi nát hết à con nói vậy nha Con nói trong tâm trong ruột của con nó thúi nát hết à Con buồn lắm sư cô ơi Có nhiều khi con chạy chiếc xe Honda ở ngoài đường Con đi ngồi ngồi không biết đi đâu nữa Rồi có nhiều khi con nói đâm đại vô xe hàng nào cho nó cán mình chết cho rồi đi Sống chi khổ gì cái vậy nè Con mới hỏi nếu cô không có thiếu thốn về mặt vật chất Đời sống khá đầy đủ như vậy Vậy thì cô phiền não khổ đau vì hoàn cảnh gì Thế cô mới trả lời Cô nói sư cô biết không Có tiền có bạc để làm chi Con ước gì nha Gia đình con đủ ăn là được rồi Đừng có tiền có bạc Ông chồng của con Ông có tiếng tâm Ông có địa vị Ông có tiền có bạc Cho nên Ông ra ngoài đường Con gái nó theo Ông nhóc hết trơn á Ngày nào con cũng sống trong sự phiền muộn Bởi vì mỗi một buổi sáng ông chồng đi làm Là cổ chuẩn bị đợi ông đi rồi rình lái chiếc xe honda đó rình chạy theo coi ổng qua lại với ai thường khi ổng quan hệ với ai qua lại với ai rồi mỗi khi buổi chiều tối ổng về tới nhà là cổ xét trên áo của ổng coi có mùi nước hoa không rồi xét coi trên áo trên cổ áo trên thân người của ổng coi có cái bớt son nào không thì biết rằng ông chồng của mình có quan hệ gần gũi với một người nào cái cổ nói cũng buồn hết sức luôn ngày nào cũng sống trong sự hồi hộp lo âu buồn bã sợ hãi như vậy giữ hoài giữ không được nay thì ông quen với người này mai ông quen người kia bởi vì có tiếng tâm có địa vị có tiền có bạc cho nên bồ nhí cũng nhiều lắm Cậu nói con đau khổ quá sư cô ơi Ai nhìn thấy cái tướng ở bên ngoài sang trọng Có tiền, có bạc nhưng mà đâu ở biết rằng con đau khổ ở bên trong muốn chết cho rồi đi mà sợ chết đi bỏ lại hai đứa con của mình rồi ông chồng này ông không ở như vậy đâu chắc chắn ông sẽ có vợ khác rồi con của mình nó bị hành hạ rồi sao cho nên nghĩ đến đó không dám chết thôi nhiều cái hoàn cảnh khổ đau lắm quý vị hôm nay chúng ta được đủ duyên nghe học chánh pháp con mới khuyên cô như thế này nếu cái gì là của mình không có ai chiếm đoạt chiếm hữu được đâu nhưng cô nghĩ coi nội cái thân của mình cái thân này nè nó còn không thật của mình mà nó là sự giai mượn từ nơi các duyên thì cái gì là của mình đây Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Pháp Cú câu số 62 như sau Con ta, tài sản ta, chỉ có người ngu thường nghĩ thế thân này còn không có thì con đâu tài sản đâu quý vị ngược lại bây giờ chúng ta không nói con thân này còn không thật của ta thì chồng đâu tài sản đâu sợ cũng không có lợi ích gì đâu không giữ được cái bản thân của mình thì mình giữ ai được đây nếu cô tin hiểu sâu sắc về nhân quả cứ tùy duyên mà sống đi dù cho bây giờ chúng ta có cố tâm gìn giữ nhưng mà cái đó nó không thuộc về phần mình nó không phải là phước phần của mình cũng không giữ được còn nếu đó là cái của mình thì không ai có quyền để chiếm hữu chiếm đoạt cái phước báo của mình đâu giả lại cô suy xét lại coi cái thân này còn không thật thì cái gì thật của ta đâu quý vị hiểu biết được phật pháp thì chúng ta mới tạo cho mình có được niềm vui ở giữa đời sống này đó quý vị ơi nhiều khi chúng ta nhận khổ mà cho là vui cái vui mong manh tạm bợ thôi còn vui khi nghe học phật pháp tin hiểu về phật pháp hiểu một cách đúng đắn về lời phật dạy tin hiểu sâu sắc về nhân quả quý vị sẽ trải nghiệm được niềm an vui hạnh phúc thật sự mà không phải oán hòm trách móc ai đâu bởi vì ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó hờn trách buồn giận ai vậy quý vị nếu có hờn trách buồn giận phải tự trách bản thân mình gieo trồng nghiệp nhân xấu ác bây giờ phải chịu phiền não khổ đau như vậy ngay hiện tại quý vị phải dừng lại những nghiệp xấu ác đừng làm tích cực tu tạo những nghiệp hiện lành đó là phương cách chuyển nghiệp đó quý vị ơi rồi có cái cô này nè cổ phiền não đứa con dâu ở trong nhà bởi vì nói nó không có nghe mà nó thường xuyên nó đi ra hàng xóm nó nói xấu bà má chồng thậm chí nó đến chùa hưng hiền nè cái cô con dâu của cổ đến gặp con mới nói vậy nè sư cô ơi sư cô sư cô đừng có lầm cái bà má chồng của con nha thấy cái bà bà ta ở bên ngoài đạo mạo hiền từ vậy đó chứ bà tu cái gì bà giữ như là quỷ vậy đó bà không có tu hành gì hết trơn á bà đi đến chùa thì bà đạo mạo nhìn thấy ai cũng tưởng là bà hiền hậu lắm nhưng mà thật sự ở nhà bà giặt mắt bà khó khăn bà bắt lỗi bà bắt phải đủ thứ hết trơn mà bà ích kỷ số 1 luôn sư cô ơi đứa con dâu nó đến chùa nó mét vậy đó cái cổ phiền não dữ lắm nha cổ nói sư cô biết không cổ đến chùa cổ mét là à, hờn trách đứa con dâu đó nó ngỗ nghịch nó không nghe lời mà nó hỗn láo nó vô lễ không có phép tắc nó đối xử với cổ rất là tệ mẹ chồng á, thì đến chùa nói đứa con dâu nói xấu đứa con dâu còn đứa con dâu đến chùa nói xấu bà mẹ chồng thì nghe xong rồi chúng ta biết giữa hai mẹ con này chắc chắc chắn là không bao giờ vừa lòng vừa ý nhau thường hay có mâu thuẫn lẫn nhau con mới khuyên con mới nói cô ơi cô nghĩ coi con gái ruột của mình nha 9 tháng 10 ngày mình cưu mang nặng nhọc Sanh con ra ba năm bốn mớm dưỡng nuôi Cả cuộc đời tận tụy hy sinh, lo lắng, nuôi dưỡng con khôn lớn trưởng thành Nhưng mà khi con gái của cô lớn rồi, trưởng thành rồi Cô gả nó về gia đình ta cô có nhờ được ngày nào không? Chắc chắn không có nhờ đứa con gái này Nhưng con gái của người ta sinh ra Người ta cũng 9 tháng 10 ngày cô mang nặng nhọc 3 năm bú mớm Làm cho người mẹ phải hao gầy Cả cuộc đời người cha mẹ người ta nuôi người ta khôn lớn Mình không có nuôi ngày nào hết Vậy mà bây giờ đứa con dâu đó nó về nó làm dâu gia đình cô Cô không có lo cho nó ngày nào, không nuôi dưỡng ngày nào Bây giờ nó phục vụ cho cô mỗi ngày, mỗi bữa ăn vậy quá quý rồi Mình xem nó giống như con gái ruột của mình đi mình thương nó thì nó sẽ thương mình mình đối xử tốt với nó thì nó sẽ đối xử tốt với mình nếu chúng ta mở rộng cái tâm của mình ra luôn yêu thương luôn tha thứ và luôn quan hỷ với tất cả mọi người đừng có giặt mắt bắt lỗi bắt phải cao có quạo quọ khó khăn thì chắc chắn mình thương nó nó sẽ thương mình thôi nhân nào quả nấy không sai cô quan hỷ đi nếu mà mình đối xử tốt đẹp với mọi người thì cuộc đời này không bao giờ dông phụ chúng ta đâu nhân nào quả nấy không sai khuyên cô rất là nhiều nhưng mà phàm phu ở giữa thế gian thì cũng hốt giác và hốt mê quý vị ơi lúc giác ngộ thì cổ quan hỷ nhưng mà lúc mê lầm chấp mắt rồi thì cổ cũng hay cự nữ lời qua tiếng lại cãi cỏ cãi cọ bất hòa với đứa con dâu này cái vào dịp tết quý vị biết không sự việc xảy ra đối với cổ mà bây giờ hai mẹ con giữa nàng dâu với mẹ chồng giống như là mẹ con ruột vậy đó cổ đi chùa là thời sáng này đứa con dâu chở cổ đi đến chùa cái cổ mới dẫn đến cổ khoe với con cổ nói con dâu con đó cô rồi cái cô con dâu cũng đến nắm tay bà mẹ chồng nói má đông lắm má đi qua bên đây má ngồi nè má đừng đứng đó một hồi nữa người ta xô người ta đẩy té rồi à, má nhìn thấy cảnh mẹ con của cổ mình thấy rất là vui cho cô mà nguyên do gì nào quý vị vào dịp tết á, nhà của cổ á, cứ 27 28 tết là gói bánh tét trước là cúng ông bà sao cho bà con sớm giềng cái cổ gói bánh tét vừa xong cổ mới tắm xong từ ở nơi nhà tắm cổ đi ra khi cổ đi ra ngoài thì cổ nghe đứa con dâu nó nấp ngay cái bàn thờ á, bàn thờ phật mà ở phía trước nó núp ngay cái góc bàn thờ cái nó nói nhỏ nhỏ xì xào cái gì đó cậu mới bước đến cậu lắng nghe coi nó nói cái gì thì ra nó gọi điện về nhà má ruột nó nó nói má ơi má nhà má chồng của con gói bánh tét bữa nay ngon hết sức luôn vớt ra nóng hổi luôn con thấy ngon quá con cấp ba đòn bánh tét con để vào trong cái bọc xốp đen á con treo ở ngoài ở ngoài cổng rào á ngay cái cây mít á má coi đứa nào á đứa cháu nào nó rảnh á má kêu nó chạy xe ngang mà thấy cái bọc xốp đen treo cây mít là bánh tét đó con cấp ba đòn con gửi về cho má cổ nghe xong nha cổ nói bữa nay mày chết với tao rồi tao có cơ hội để tao dạch trần cái bản mặt mày trả thù này nha bình thường thì mày nói tao khó khăn giặt mắt tu này tu nọ tu kia bữa nay tao có đề tài để tao xử mày rồi Tao mà ra tao bắt được ba cái bánh tét Ba đòn bánh tét mà ở trong bọc tao vô tao làm cho một trận cho mày xấu hổ luôn Cổ nghĩ vậy rồi nha Cổ nói bữa nay có đề tài để cổ làm việc rồi Cổ mới vừa nhanh chân để cổ bước ra cổ bắt Sợ đằng kia nó lại nó lấy rồi thì, mất đi cái à, vật chứng rồi sao Cho nên cổ đi nhanh ra để cổ bắt quả tang ba đòn bánh tét đó Cổ vô cổ dằn mặt và chửi một trận đứa con dâu này nhưng mà cổ bước mới vừa ra cái cửa thôi chưa có ra cái cửa cổng nữa mới cái cửa trong nhà thôi thì điện thoại của cổ reo lên cổ mới bắt điện thoại cổ nói alo đứa con gái của cổ nó có chồng cách đó mười mấy căn nhà nó nói má nhà má chồng của con mới gói bánh chưng ngon quá con mới hấp xong nóng hổi con thấy ngon quá con ăn gấp bốn cái bánh chưng con bỏ trong bọc xốp á con treo ở ngay cái ngay cái hàng rào nhà con á má giờ này trời chạng dạng rồi chắc không ai ra đó đâu má kêu đứa nào á chạy ngang qua ngay cái hàng rào nha ngay cái bụi bông bụp đó là con để nguyên cái bọc xốp màu đen trong đó có bốn cái bánh chưng á con giấu con ăn cắp con gửi cho má cái cậu nói ờ được rồi xong cái cậu suy nghĩ dừng chân lại liền cậu suy nghĩ một điều đứa con gái của mình nó ăn cắp bốn cái bánh, bánh chân nhà má chồng nó lấy gửi cho mình mình nghe mình vui thì tại sao mình không tạo cơ hội cho đứa con dâu của mình nó cũng ăn cắp ba đòn bánh tét của mình nó gửi cho má ruột của nó sao mình không quan hỷ tạo điều kiện cho những đứa con này nó hiếu thảo với cha với mẹ nó đi Thế cổ suy nghĩ xong rồi cổ không có ra bắt quả tang cổ quay trở vô nhà bếp cái cổ nói với đứa con dâu cổ mới nói con à bánh nhà mình mới vớt ra còn nóng hổi á con con lấy vài đòn bánh tét con gửi về cho má của con á con nói má biếu tặng má con ăn lấy thảo nha tự nhiên đứa con dâu nó nhìn cổ lơm lơm ý nó nói rằng bữa nay phật bồ tát nào nhập bà má chồng tôi mà bà tốt dữ vậy sao mà nào giờ bà đâu có tốt mà bữa nay bà tốt dữ vậy nè đứa con dâu nhìn bà lơm lơm luôn cái bà nói lấy vài cái lấy vài đòn gửi về cho má con đi con bánh ngon lắm cái nó nói dạ con cảm ơn má xong rồi quý vị ơi không biết tối đêm đó nó suy nghĩ sao sáng ra là buổi sáng mà cổ đi đến đạo tràng mình cổ tu bắt quan trai đó cái nó hỏi má bữa nay má đi chùa hả má cái cậu nói ờ có chi không con cái nó nó mới hỏi gì chứ má má ăn gì con nấu má ăn má cái cổ quay lại cổ nhìn nó cổ nói không biết bữa nay ông ứng bà độ gì mà nói tốt với mình vậy ta bình thường nó có bao giờ mà nó mở lời nó hỏi mình muốn ăn cái gì đâu thậm chí mình ăn tương ăn chay vậy đó mà nó có làm gì cho mình ăn đâu tự mình à mà bữa nay tự nhiên nó hỏi má ăn gì con làm cho má ăn thế cậu mới trả lời một câu cậu nói thì con muốn làm gì thì má ăn cái đó nó vô nó nấu một tô hủ tiếu nó nói má chờ con chút nghe con nấu nhanh lắm nó vô nó làm một tô hủ tiếu nó đem ra cho cổ nó bưng ra cho cổ cổ ngồi cổ ăn tô hủ tiếu đó cổ đi đến chùa cổ mới nói sư cô ơi từ trước đến nay con chưa ăn một cái tô hủ tiếu nào ngon như cái tô hủ tiếu đó giống như con ăn cái đống dỗ vậy đó nguyên do gì sao vậy quý vị ngoài cái hương vị của món ăn ra thì cổ đã tiếp nhận được cái hương vị tình người quý vị ơi đứa con dâu nó đối xử tốt với cổ như vậy cổ vui cho nên cổ ăn cái gì cổ cũng thấy ngon hết quý vị từ đó cái cổ suy nghĩ như sao? nếu mà mình đối xử tốt với tất cả mọi người thì cuộc đời này có dông phụ mình không mình thương người ta là người ta thương mình mình tốt với người ta là người ta tốt với mình bởi do gì mình giặt mắt bắt lỗi bắt phải quạo quọ cao có đâu có xem đứa con dâu này giống như con ruột của mình đâu cho nên nó đâu có xem mình là má ruột đâu bây giờ mình thương nó đi thì nó sẽ thương mình cổ nhận ra cái đạo lý đó cho nên kể từ ngày ấy về sau nhờ sự hiểu biết phật pháp tin sâu vào nhân quả cho nên cổ đã thay đổi hoàn toàn về cách sống của mình và đối xử tốt với đứa con dâu trong nhà sáng này nó đưa cổ đến chùa nó dẫn cổ vô nó nói má ngồi bên đây nè đừng đứng đó người ta đông lắm người ta chen coi chừng té cái cổ hãnh diện lắm nha cổ đến cổ mới khiều con cô cô dâu của con đó cô cái con nói chúc mừng cô nha cái cổ nói bởi vậy bây giờ con sống an lạc hạnh phúc lắm sư cô ơi thưa quý phật tử cái niềm vui thứ nhất là khi chúng ta có đủ duyên nghe học chánh pháp hiểu biết sâu sắc về lời Phật dạy nền giáo lý của đạo Phật được đặt trọng tâm trên nền tảng nhân và quả cho nên quý Phật tử muốn sống đời an vui phải gieo trồng cái nhân tốt lành đi quý vị và thật sự nghe học được chánh pháp tư duy hiểu biết đạo lý thực hành theo lời Phật dạy đó là chiếc chìa khóa để giúp cho chúng ta mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc an vui đó quý vị đó là điều vui thứ nhất quý vị có trải nghiệm được cái niềm vui này thật sự trong đời sống hàng ngày nhờ sự nghe học và thực hành theo chánh pháp quý vị có được niềm vui hay không có không quý vị thật sự có niềm vui quý vị dâng cao một tràng pháo tay tôi có được niềm vui nhờ sự nghe học chánh pháp và thực hành theo chánh pháp cái điều vui thứ hai đó là chúng ta vui sống một đời sống hòa hợp không tranh cũng như là không tham cầu danh và lợi thưa quý phật tử không có cái gì mà nó khổ đau bằng ngày nào cũng sống trong cảnh giới địa ngục mà không ai xa lạ hết ở trong gia đình của mình mà là cảnh giới địa ngục kẻ thù không ở đâu xa quan gia không ở đâu xa là những người thân cùng sống chung với mình trong một mái ấm gia đình vậy mà cứ lầm phiền não khổ đau nhau hoài cứ hơn thua tranh chấp nhất là trong cuộc sống gia đình giữa vợ và chồng tranh chấp mãi à. có cái chú phật tử ở tại hồng ngự đó quý vị chú này tham gia trong ban hộ niệm rồi chú thường xuyên vắng mặt là bởi vì khi tích cực tham gia hộ niệm có lúc suốt đêm không có về nhà hai ca buổi sáng mới về mà ngày qua ngày như vậy thì cô vợ thì cũng ăn chay cũng niệm phật cũng rất là quan hỷ cho chồng mình tham gia trong ban hộ niệm nhưng ngày qua tháng lại thì một hoàn cảnh xảy ra là chú phật tử có một hôm chú đi chiếc xe honda đến chùa gác chiếc xe ở ngoài cổng chú chạy vào mà chú gặp con cái chú khóc mà không kìm được đàn ông mà khóc không kìm được cái chú hỏi sư cô có sư ông ở chùa không, con nói sư ông đang ngồi ăn sáng chú chạy thẳng ra ngay cái nhà ăn sáng chú quỳ dưới chân sư ông khóc nức nở nói sư ông ơi cứu con với sư ông ơi con đau khổ quá sư ông mới hỏi gì chứ con có việc gì vậy con sư ông ơi vợ con nó viết thơ nó để lại nó bỏ nhà nó đi theo người khác rồi sư ông ơi con đau khổ quá sư ông cứu con với lúc trước đây thì con tham gia trong ban hộ niệm vợ của con nó cũng đồng ý ban đầu cô ta cũng tham dự nhưng mà sau này công việc nhà cô ta nói không có rảnh một người đi thôi còn một người ở lại nhà còn lo cái việc gia đình nữa thì con cứ nghĩ rằng vợ chồng cũng phát tâm tu học Phật Pháp Vậy là quá quý rồi Cũng biết ăn chay, cũng biết niệm Phật Ai ngờ đâu nó viết lá thơ để lại Và trong cái lá thơ cô vợ viết như sau Tôi với anh hết duyên hết nợ Thì đường ai nấy đi Bởi vì tôi sống với anh tôi không tìm được niềm hạnh phúc an vui Cho nên chúng ta hãy vui vẻ chia tay nhau Đường ai nấy đi Cậu viết lá thơ để lại như vậy rồi cái chú mới đọc xong lá thơ rồi khóc nức nở chạy thẳng đến chùa và kể rằng hồi lúc trước á, con cứ nghĩ là vợ con với con sống đời cư sĩ tại gia thì dù còn tại gia cư sĩ với đời sống vợ chồng nhưng mà mình xem nhau giống như là bạn hướng tâm niệm phật cầu giải thoát không ngờ bây giờ vợ con nó phản bội con mà từ khi nó bước chân nó ra đi cách đây ba ngày con cố gắng hạ thủ công phu niệm phật để chuyển hóa phiền não não nơi tự tâm của mình nhưng mà con không thể nào chuyển hóa nổi sư ông ơi sư ông cứu con với sư ông Thế sư ông mới nói con ơi cái thân này còn không thật của mình Thì cái gì là của mình đâu con Thôi đi con Nếu mà nó đã không thương con nó nói nó hết duyên hết nợ rồi nó sống với con không có niềm vui không có niềm hạnh phúc thì thôi con vui vẻ để cho nó đi tìm hạnh phúc của nó đi chứ bây giờ mình có giữ lại thì không không có lợi ích gì cả còn nếu mà con với vợ con còn duyên còn nợ thì dù cho con trốn đường nào nó cũng tìm đến nữa còn nếu hết duyên hết nợ vui vẻ chia tay đi con tin hiểu về nhân quả thì ông giải thích hoài chú cứ nói con biết như vậy nhưng mà con vẫn phiền não con đau ở trong lòng lắm khi vợ con nó phản bội con như vậy bà con sớm diện ai đầu trên sớm dưới ai biết ra cái chuyện này cũng cười khinh bởi vì gia đình con là một gia đình phật tử thuần thành thường đi chùa mà giờ này vợ con nó bỏ nó đi theo người khác con xấu hổ con nhục nhã quá cái sư ông nói nó bỏ con nó đi nó không xấu hổ mắc gì con xấu hổ làm chi vậy sư ông giải thích để cho chú nguôi ngoai đi nhưng mà chú không nguôi ngoai cái sư ông mới nói một câu vậy nè thôi con ơi bây giờ ông chỉ con một cái phương cách này để giúp cho con quá giải phiền não nha cái chú mới hỏi ông chỉ đi cái gì con cũng làm phát tâm bố thí đi con cái chú mới nói dạ bố thí cái gì ông nói đi con làm liền bố thí vợ cho người ta đi con chứ ông nói một câu như vậy đó cái chú <laughs> cười lên chú nghe xong rồi cô chú cười lên cái ông giải thích hồi cái chú nhẹ nhàng chú đi về về xong rồi cái vài tháng sau chú ngu ngoai rồi thì cô vợ này khoảng 6 tháng cổ trở về cổ năn nỉ cái chú mới nói thôi tôi với bà hết duyên hết nợ rồi đường ai nấy đi vết thương trong lòng tôi bây giờ nó cũng đã lành rồi tôi cảm thấy hết duyên hết nợ không còn thương nhau nữa thì nắm níu nhau cũng không có lợi ích gì thôi bà đi tìm hạnh phúc của riêng mình bởi vì sống với tôi tôi cũng không đem lại hạnh phúc niềm vui cho bà còn bây giờ tôi chỉ tìm vui nơi câu Phật hiệu nơi sự làm lợi lạc cho chúng sanh qua cái công tác hộ niệm của tôi tôi cảm thấy là quý quá rồi bản thân tôi bây giờ tu học Phật pháp tôi chỉ hướng tâm cần cầu sự vãng sanh một đời này để ra khỏi sanh tử luân hồi cũng không muốn trở lại để làm gì rồi nếu mà có việc gì cần tôi giúp đỡ thì tôi giúp cho nhưng mà xem nhau như là bạn đi rồi chú nhẹ nhàng buông tay quý vị nếu mà không nhờ hiểu biết Phật pháp chắc giữa vợ chồng này nó còn có nhiều mâu thuẫn nữa tìm gặp được cái cô vợ của mình phản mọi bình mà đi theo người nào nếu ở ngoài đời á chắc quậy tan nát hết phải không quý vị nhưng mà nhờ chú hiểu biết được Phật pháp cho nên chú quá giải hết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 bốn duyên hợp mặt đó là gì báo ân báo oán trả nợ và đòi nợ nếu đó là gặp nhau để trả cho nhau một cái ân tình trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã nặng mang thì chúng ta sống trọn tình trọn nghĩa còn nếu gặp nhau là do cái quán kết trong nhiều đời nhiều kiếp để gieo rắc phiền não khổ đau cho nhau người biết tu học phật pháp đổi thù thành bạn đời này chúng ta chỉ kết thiện duyên bồ đề duyên pháp duyên tịnh duyên đối với chúng sinh đừng kết ác duyên oán duyên đối với ai cả quý vị buông xả hết những hận thù ở trong lòng của mình dù người ta có đối xử bất nhân bất nghĩa đối với ta ta vẫn có nhân có nghĩa đối với họ không phải chúng ta ngu mà chúng ta không tranh đua hơn thua để làm gì ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị ta chỉ là khách ta là người lữ khách đến rồi đi nơi quán trọ ta bà bận lòng làm chi cái chuyện thương ghét giữa người và ta hãy hỷ xả và thứ tha tất cả đi quý vị đời này mình có duyên mình gặp nhau nhưng đời sau chưa chắc gì còn đủ duyên gặp lại nhau sống đem cái tâm thương yêu ban tặng niềm vui đến với tha nhân đối xử tốt đẹp với mọi người dù ai đó có gieo đắc tai ương hoạn họa cho chúng ta chúng ta tin hiểu về nhân quả xem như chúng ta trả cho xong một món nợ đời giả lại người đó cũng không phải là tác nhân để gây phiền não khổ đau cho ta mà chính là một bậc ân nhân đã giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng đó mới về nghiệp mình tạo ra nhiều quá rồi để cho người ta tiêu trừ nghiệp chướng của mình để mình nhẹ nhàng vào phút cuối cùng mình trả hết nợ hết nghiệp rồi mình mới nhẹ nhàng thanh thản ra đi về tây phương một cách an lành quý vị đừng buồn đừng giận đừng trách quý vị biết tiền thân của đức phật a di đà có một kiếp trong kinh đi qua nói có một kiếp ngài chính là vua vô chánh niệm tại sao ngài có danh hiệu là vô tánh niệm bởi vì vị vua này không khởi lên một niệm tranh đua hơn thua với ai cho nên gọi là vô tránh niệm đó quý vị không có hỏi lên một niệm nào tranh đua hơn thua còn chúng ta ở giữa cuộc đời này cái niệm tranh đua hơn thua nhiều quá quý vị ai hơn mình mình không có chịu nghe tìm đủ mọi cách để đấu để đá lại để làm sao để hơn người ta nhưng đâu biết rằng kẻ hơn thì chuốt thêm toán người thua ăn ngủ chẳng yên hơn thua buông xuống hết mới có được một giấc ngủ an lành quý vị ơi nếu quý vị muốn sống một đời sống an vui và hạnh phúc buông xuống hết những niệm hơn thua tranh đua đi quý vị và càng có cái tâm hơn thua tranh đua thì chúng ta rơi vào cái cảnh giới atula của loài người đó quý vị đừng nói là cảnh giới atula ở đâu xa mà ở trong cảnh giới của loài người người nào hàng ngày cứ tranh chấp cứ hơn thua cứ đấu đá với nhau đó là cảnh giới atula đó không có hạnh phúc gì đâu lòng đau khổ phiền não cho nhau mà thôi tạo tội tạo nghiệp mà thôi không tranh hơn thua ở đâu cũng hạ thấp mình xuống nhẫn nại chịu đựng mọi hoàn cảnh đến với mình vui vẻ ứng tiếp xem như tiêu trừ nghiệp chướng cho mình vậy đó và không khởi lên một cái niệm tham cầu danh và lợi danh mà chi lợi lộc mà làm chi bả vinh hoa gẫm lại có ra gì khi trút một hơi thở muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người phải điên đảo bao âm mưu bao thủ đoạn đê hèn rốt cuộc rồi cũng chỉ vì danh lợi mãi đua chen nên trọn kiếp ta cam tâm làm thân ngựa hèn trâu dại thôi quý vị quý vị nhìn ra giữa biển đời mênh mông cứ mỗi một sáng, sáng ban mai bừng dậy trên khắp mọi nẻo đường người người nhộn nhịp tất bật chạy ngược chạy xuôi cũng bởi vì cái gì tìm cầu danh và lợi đó quý vị ngược xuôi quẩn quanh cứ đi có hai con đường danh và lợi thôi cho nên có một cái câu chuyện ngày xưa vào đời nhà đường vua đường Vi tông một hôm đi đến ngôi chùa kim sơn bên cạnh dòng sông dương tử để viếng chùa lễ phật và khi vào đây lễ Phật xong rồi nhà vua được hòa thượng trụ trì của chùa Kim Sơn đó là ngài Hoàng Bá Thiền sư Hoàng Bá mới mời vua Đường Quy Tông lên cái đỉnh tháp cao để ngồi Nhìn ngắm cái cảnh đẹp của con sông Dương Tử Khi nhà vua nhìn thấy thuyền bè tấp nập ngược xuôi qua lại như vậy Cái nhà vua trong lòng rất là đắc ý Mình là một vị quốc vương cai trị một đất nước hùng cường dân chúng sống một đời sống an cư lạc nghiệp thái bình như vậy hãnh diện tự hào quá đi cái nhà vua mới quay lại hỏi thiền sư hoàng bá thưa hòa thượng ở nơi con sông dương tử này hàng ngày có bao nhiêu lượt thùi, thuyền bè ngược xuôi qua lại lúc này thiền sư hoàng bá mới vuốt nhẹ cái măng bào của mình nhưng mình trả lời muôn tâu bệ hạ trên con sông Dương Tử này mỗi ngày có hai lượt thuyền bè ngược xuôi qua lại Nghe xong ông vua ông chống mày lại Ông ngạc nhiên Ông suy nghĩ như thế này Hiện tại bây giờ chính con mắt của mình thấy là hơn 100 con thuyền nó tấp nập, nó ngược xuôi, nó qua lại Mình hỏi Hòa Thượng mà Hòa Thượng nó có hai lượt thuyền bè qua lại là sao? Ông ta ý muốn nói cái gì đây? Nhà vua mới hỏi chính mắt trọng nhìn thấy là có hàng trăm lượt thuyền bè qua lại sao hòa thượng nói chỉ có hai hiền sư hoàng bá mỉm cười từ tốn trả lời muôn tâu bệ hạ đúng vậy bệ hạ thấy hiện tại bây giờ có hàng trăm lượt thuyền bè ngược xuôi qua lại mà sở dĩ bần tăng nói có hai là bởi vì dù trăm dù ngàn con thuyền ngược xuôi qua lại nhưng nó đi chỉ có hai hướng mà thôi hướng danh và hướng lợi đối với việc nghe xong cái vua gật đầu đúng vậy đúng vậy chỉ có hai danh và lợi mà thôi thưa quý phật tử cả cuộc đời này chúng ta cũng mãi lẫn quẩn lăn quanh chạy theo đường danh nẻo lợi mà đâu biết rằng đường danh nẻo lợi lắm người trong mê nhiễm làm chi giữa cõi hồng kìa bỗng bạch câu qua chẳng lại nọ trăm vân cẩu có rồi không tiếng cười tiếng khóc trên sân khấu khi nở khi tàn mấy cụm bông muốn kiếp phù sinh sao chẳng lụy quyển kinh câu phật hiệu chớ có nài công còn chạy theo con đường danh nẻo lợi ngoảnh nhìn lại thì cuộc đời này giống như là một giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc quá hư không quý vị có danh thì mất lợi có lợi mất danh và vì danh vì lợi đó mà chúng ta cả cuộc đời này cam tâm làm cái thân trâu ngựa nô lệ cho nó rốt cuộc được những gì đâu quý vị xét lại sống mà còn không giữ được Mới ngày nào công danh cái thế Nhưng mà đâu có khác nào như là màn xương và buổi sớm ban mai Phú quý kinh nhân cũng chẳng qua là một giấc mộng dài Chẳng rõ bản lai vô nhất vật Công phu lú uổng một đời ai thôi Ngày xưa vào triều đại nhà Nguyễn Có một vị danh tướng đó là ông Nguyễn Công Trướng Nếu mà ở trong triều làm quan với cái tài văn chương của ông có thể điều hành về mặt hành chánh rất là giỏi nhưng khi mà ra trận là một vị tướng ra trận cầm quân đánh giặc thì đánh nam dẹp bắc trăm trận trăm thắng cho nên nguyễn công trứ là người văn võ song toàn đó quý vị nhưng khi nguyễn công trứ bị gian thần tố giang ông á tố cáo ông nhà vua cách chức hết đài ông là một tên lính tội ra biên ngãi đi ra nơi tỉnh quảng ngãi làm tên lính tội cái vị quan trấn nhậm ở tỉnh quảng ngãi nhìn thấy danh tướng nguyễn công trứ mới ngày nào mà bây giờ lại là một tên lính tội như vậy mặc đồ tù binh nữa cái ông ta không cam tâm mới thảy bộ đồ cho nguyễn công trứ và nói ông thay bộ đồ này đi cái nguyễn công trứ quay lại nói vậy sao được tôi là lính tội mà đâu có thể nào mặc độ này nếu như vậy ông cũng sai mà tôi cũng sai nữa ông ông là người cầm luật mà lại sai luật tôi cũng sai luôn ngày xưa khi tôi còn có danh có tiếng thì tôi cũng không lấy đó làm vinh bây giờ tôi là một tên lính tội thì tôi cũng không lấy đó làm nhục bởi vì tôi hiểu rõ cái sự đời này sự nhục vinh đó là lẽ thường tình cho nên bây giờ tôi lấy không có lấy cái sự vinh nhục đó mà vướng bận và Nguyễn Công Trứ nói tôi muốn mặc bộ đồ lính tội này nè để làm gì để cho những người sau á, dạy cho những người sau một bài học trên đời này nhục vinh thạnh suy được mất đó là lẽ thường tình cũng tự nhắc nhở mình cuộc đời này lúc mà mình có được tiếng tâm có được công danh sự nghiệp thì đừng có ngã mạng cống cao khinh người còn khi mà mình á, bị thất bại tiêu tan tài sản không còn gì nữa cũng đừng lấy đó mà phải sầu khổ sự đời là thế ấy cho nên quý phật tử mình hiểu biết sâu sắc về phật pháp thì đối với cái bả mồi danh lợi chúng ta đừng có tham đắm tìm cầu chạy đuổi theo nó nghe quý vị một đời sống mà ham muốn chạy theo danh theo lợi làm nô lệ cho nó phiền não khổ đau lắm quý vị công danh cái thế chẳng qua cũng chỉ là màn xương dập buổi sớm ban mai thôi phú quý dù có làm kinh người cũng chẳng qua là một giấc mộng dài nếu chúng ta không hiểu rõ bản lai xưa nay chưa từng có một vật sanh ra hai bàn tay trắng nhắm mắt xuôi tay cũng trắng tay mà ra đi có mang được cái thứ gì đâu quý vị chôn xuống mộ thì mạnh ai nấy nhúng nấy đạp sang cho mấy cũng rã rời thể xác quý cho bao cũng biến đất ngày mai sướng cho bao cũng lao khổ cả đêm ngày vui cho lắm cũng dường như sương tuyết sống mà còn không gìn giữ được đừng nói sau khi chết cho nên đối với danh lợi thế gian mong sao quý phật tử buông xuống đừng có khởi lên cái tâm tham luyến tìm cầu nó có thì cũng không gì thế mà ngã mạng cống cao khinh người miệt thị mà chúng ta hàng ngày giữ phận mình luôn bằng lòng biết đủ với những gì mình đang có xong trong hiện tại và ít mong cầu quý vị sẽ sống một đời sống an vui tham cầu càng nhiều đau khổ càng nhiều quý vị ơi phiền não càng nhiều quý, quý vị nhọc nhằn trong đường sinh tử cũng bởi do lòng tham muốn dục vọng mà ra với một đời sống ít muốn và biết đủ gọi là thiểu dục tri túc đi không tham cầu gì cả cái phước của mình có thì không ai chiếm đoạt chiếm hữu mà mình làm hết khả năng của mình rồi mà chỉ được kết quả bao nhiêu đó thì chúng ta hãy tùy duyên đón nhận bằng lòng với hiện tại đời sống này và chúng ta đừng nhìn lên quá cao mà quý vị hãy nhìn xuống một chút xíu đi giờ này còn có biết bao nhiêu người họ bằng mình mình hơn người ta rất là nhiều có nhiều bà cụ than thở nói tôi tuổi già cái khổ dữ lắm sống nhờ vào con cho nên bị nó vả hoài nhờ vả sống cầu vào con cho nên đứng cạnh bên nó mà xem cái mặt nó vui mới dám nói còn sống dựa vào con cho nên bị nó dẫm hoài dựa dẫm cầu cạnh nhờ vả nó đi đôi với nhau vậy đó quý vị rồi than phiền nói đi chùa xin nó ít tiền bỏ túi để đi cúng dường nó cho có hai chục ngàn chỉ đi được xe buýt thôi chứ đâu có đi xe gì được nữa đâu rồi đi đến chùa cũng có tiền cúng dường nữa muốn đi tu mà không có tiền để cúng dường cho nên ngại ngùng lắm không sao đâu quý vị nó nghèo nó cho mình hai chục ngàn là quá quý rồi đó vì hiện tại bây giờ quý vị biết không đừng nói đâu xa lạ bước ra ngoài cổng thôi giờ này ở ngoài cổng chùa đó còn có nhiều bà cụ già già hơn mình rất là nhiều mà một ngày ba bữa ăn con nó đâu có lo đâu con nó lo cho mình ba bữa ăn là quý lắm rồi có nhiều người giờ này đang đi xin ăn nè đang đi lụm lon đi móc bọc đi bán vé số nè đi hái rau đi bắt ốc đánh đổi ba bữa ăn trong ngày rất là khó khăn mình vậy là quá quý rồi quý vị chỉ cần một đời sống cơm rau đỡ dạ đói nhà cỏ che gió sương người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn vương quý vị ơi cho nên cái điều vui thứ hai mà con gửi gắm trong chủ đề ngày hôm nay đó là vui sống hòa thuận không tranh vui chẳng tham đắm lợi danh ở đời điều vui thứ ba đó là vui tặng hạnh phúc muôn nơi vui khi chúng ta phát tâm xả thí ban tặng niềm vui hạnh phúc đến với tha nhân xin thưa với quý phật tử nhiều người trên bước đường tìm cầu hạnh phúc Họ cứ nghĩ rằng hạnh phúc niềm vui Đó là sự chiếm hữu, chiếm đoạt Nhưng thật ra Hạnh phúc không phải là sự chiếm hữu, chiếm đoạt, chiếm dụng Mà đó là sự cho đi, ban tặng đó quý vị Quý vị cứ tặng niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người đi Đi đến đâu quý vị giúp được cho ai Quý vị giúp đỡ bằng cả một tấm lòng ở đâu cũng đem lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân đó chính là cách gieo mầm hạnh phúc và niềm vui cho chính mình đó quý vị nếu tất cả chúng ta vui tặng ban tặng sự sống cho chúng sanh thì quý vị sẽ nhận lại cái niềm vui được sống nếu quý vị ban tặng tài vật cho chúng sanh thì quý vị sẽ nhận lại niềm vui tài vật nếu quý vị ban tặng tình người cho chúng sanh thì quý vị sẽ nhận lại niềm vui của tình người trang chứa đó quý vị. Cuộc đời này vui nhất là chúng ta mở rộng cõi lòng xả thí cho đi Của tiền vốn chẳng bền lâu Phát tâm xả thí để bắt cầu về quê đi quý vị quý phật tử nghe con kể câu chuyện đó là vào năm 1730 hay là 40 gì đó Lúc bấy giờ Quý vị ơi Có cái ông tên gọi là Võ Hữu Hoàng Võ Hữu Hoàng Người ta gọi ông là Thủ Huồng Ông làm quan thơ lại Khi ông làm quan 20 năm trường ông giờ cái tài giết lách của ông đó mà ông ăn hối lộ kiếm tiền do người ta đúc lót đó, mà người ta có tội nhờ cái ngòi bút của ông ông giết sao trắng án còn người mà vô tội nha mà không có tiền đúc lót cho ông là xem như lãnh án tù tội đó 20 năm trường ông ăn hối lộ ông làm quan ông tạo tội tạo nghiệp rất là nhiều rồi ông cho vay nặng lãi nữa chứ nhưng mà ông có một cái duy nhất là ông rất yêu thương bà vợ của mình vợ của ông thủ hùng đây lâm trọng bệnh rồi qua đời ngày đêm ông thương nhớ vợ của ông một hôm nọ từ ở nơi quăng từ ở nơi chỗ công sở làm việc ông trở về nhà với nỗi lòng nặng trĩu vào một buổi chiều mưa nhớ vợ vô cùng Tối đêm hôm đó Ông không thể nào chập mắt ngủ được Cứ trăn trở băn khoăn mơ màng Nhớ đến những kỷ niệm của ngày nào bên cạnh người vợ Mà hết lòng thương yêu Chăm sóc lo lắng cho ông Làm tròn bổn phận Lúc nửa đêm cái ông chợp mắt Vì mòn mỏi quá ông chợp mắt cái Cái ông chim bao quý vị trong giấc mộng trong giấc chim bao ông thấy bà vợ của ông về dẫn ông đi chơi ông theo bà vợ đi mà thiếu gì chỗ bà ta không dẫn bà ta dẫn ông xuống cảnh giới địa ngục quý vị ơi nơi đây là vạt dầu lò lửa núi đao rừng kiếm hành hình tội nhân kêu la thảm thiết chứng kiến trước cảnh đó ông thủ huồng ổng sợ mà đến nỗi rùng mình luôn phải đi ngang qua một cái chảo dầu thiệt là lớn đang sôi sùng sục mà không thấy tội nhân nào ở trong đó hết cái ông mới hỏi cái chảo dầu này để dành cho ai vậy thì lúc đó cái gì mà quan gắt ngục á, mới trả lời nói cái chảo dầu này là để dành cho một cái tên vô lại ăn ở độc ác lắm ở trên nhân gian họ tạo cái ông này ông tạo tội tạo nghiệp nhiều lắm ông tên là võ hữu hoàng còn gọi là thủ hồn tức là nói trúng vào cái tên của ông ta rồi ông ta nghe nói đến cái tên mình một cái ông ta giật mình chạy cắm đầu mà chạy quý vị chạy mà mở mắt giật mình á, thì mồ hôi ướt đẫm cả người mệt lã bởi vì mình trải qua một cơn ác mộng cái ông nhớ lại bao nhiêu năm qua ông tạo tội tạo nghiệp quá nhiều đi ông sợ chết rơi vào cảnh giới địa ngục điển hình là bà vợ dẫn ông đi xuống thấy cái chảo dầu sôi và còn nói rằng cái chảo này nè là để dành cho cái ông võ hữu hoàng còn gọi là thủ huồn ở đời tạo rất nhiều tội và nghiệp sau khi chết thì rớt vào đây cái ông ấy suy nghĩ bây giờ ông giác ngộ ông sợ tội ông đem bao nhiêu tiền của tài sản mà từ trước đến giờ mình ăn hối lộ làm việc bất chánh đó ông mới đem ra xây cái ngôi chùa Trúc Thọ ở tại Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi ông bắt cầu, ông đắp lộ, ông bố thí, ông cúng dường, ông kết tre làm cái bè để ở giữa hai con sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Ông làm một cái nhà bè đó, ông để lương thực để bố thí cho những người khách lỡ đường. Cho nên giờ đây nơi cái chỗ đó người ta có cái tên gọi là nhà bè tức là kỷ niệm cái việc làm của ông thủ huồn kết tre lòng nhà trên cái bè đó để bố thí lương thực cho người dân ở nơi đây quãng đời còn lại ông thủ huồn đã tu sửa chuyển qua bản thân mình và với một đời sống ban tặng cho đi tất cả bố thí nè cúng dường nè xây chùa bắt cầu đắp đường rồi sau khi ông chết đi thì có một vị vua tên gọi là đạo quang ở triều đại nhà thanh bên trung quốc ông vua đạo quang này khi ông sanh ra thì trong lòng bàn tay của ông có một bớt son và nơi bớt son đó có hàng chữ đại nam gia định thủ hồn đại nam là tên gọi của đất nước việt nam của chúng ta khi xưa và gia định là cái xứ gia định thủ hồn là tên của người vua đạo quan lấy lầm lạ tại sao mình liên quan gì đến nước đại nam và mình lên liên quan gì đến cái người tên gọi là thủ huồn ở xứ gia định đây ông vua đạo quan ông mới sai sứ giả sang nước việt nam của chúng ta và tìm hỏi cái tên thủ huồn người ta mới kể lại về cuộc đời của ông võ vũ hoàng đây trước độc ác lắm sao biết làm thiện bố thí cúng dường xây chùa tạo tượng đúc chuông làm những việc công ích từ thiện rồi cái sứ giả nghe xong mới về kể lại cho vua đạo quan nghe vua đạo quan mới biết rằng tiền thân của mình vốn là ông thủ huồn ở nước đại nam xứ gia định vua đạo quan mới tạc ba bức tượng tam thế phật bằng gỗ trầm hương cúng dường cho ngôi thuộc chùa trúc thọ mà ngôi chùa trúc thọ người ta còn gọi là ngôi chùa thủ huồn đó để cúng dường ba bức tượng nơi ngôi chùa đó và có một cái nhà giáo ở tại Cần Thơ khi nghe kể về câu chuyện của ông Võ Hữu Hoàng biệt hiệu Thủ Hồn đây thì mới lấy cái câu chuyện của ông làm tấm gương mà làm một bài thơ như sau luân hồi nhân quả trả vai luôn đáng kể làm gương có thủ hồn cho nợ nặng lời diêm chúa giận kiếm tiền bất nghĩa thế nhân buồn xây cầu bắt lộ ân nghìn ức bố thí cúng dường đức vạn muôn còn có đạo quan tâm thế phật kiếm tiền chính nghĩa mới nên luôn đó là bài thơ của một nhà giáo ở tại cần thơ viết tặng nói về câu chuyện của ông thủ hùa con kể câu chuyện này muốn gửi gắm cho quý phật tử một lời khuyên tin hiểu sâu sắc về nhân quả quý vị dừng lại đừng tặng trên phương diện làm ăn kiếm tiền thì phải lấy nền tảng lương thiện đạo đức làm đầu và biết sử dụng đồng tiền hợp pháp hợp lý qua phương cách xả thí cúng dường tam bảo bố thí làm những việc từ thiện xã hội giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh đó là một phương cách để tạo phước cho mình và cũng là phương cách để chuyển hóa nghiệp xấu ác của mình ngay trong đời sống hiện tại đó quý vị ban tặng niềm vui hạnh phúc đến với tha nhân quý vị sẽ có được niềm an vui hạnh phúc thật sự ở giữa đời này bởi sự ban tặng cho đi đó quý vị đây là niềm vui thứ ba còn cái điều vui thứ tư trong chủ đề ngày hôm nay con gửi tặng quý vị vui trong tĩnh lặng sáng ngời đạo tâm tức là vui trong sự tĩnh lặng vui trong sự nhiếp tâm niệm phật vui trong thiền định cái niềm vui này mới gọi là vui chân thật đó quý vị có nhiều người họ tìm vui nơi thú vui của trần tục khi có được danh lợi tình tiền có được những gì mà vừa lòng vừa ý thì họ lấy đó làm vui nhưng cái vui đó mong manh tạm bợ nó đến rồi nó đi còn cái niềm vui chân thật vĩnh hằng đó chính là niềm vui của sự tĩnh lặng nơi nội tâm của chúng ta khi quý phật tử niệm phật tâm của chúng ta vắng bóng các thứ phiền não tham sân si dừng lại những vọng tưởng quý vị sẽ trải nghiệm được niềm vui thật sự và niềm vui này chỉ có người nào thực hành thì mới cảm nhận được niềm vui đó như thế nào giống như người uống nước nóng lạnh tự mình hay quý vị ơi có một số phật tử khi đi đến chùa mới hỏi như thế này không biết quý thầy quý cô ở trong chùa có gì vui nha rồi mới hỏi mấy chú tiểu vậy chứ chú tiểu chú tiểu lợi cô hỏi nè ở trong chùa có gì vui mà đi vô chùa tu vậy ở nhà mình có cha có mẹ có thân bằng có quyến thuộc được cha mẹ lo lắng nuôi dưỡng chăm sóc chu đáo còn vô chùa thì phải thức khuya dậy sớm công phu công quả bái sáng thì có gì vui vậy thì chú tiểu nghe quý phật tử nói như vậy có lần chú tiểu này trả lời như sau vô chùa vui lắm quý cô ơi sư ông con nói rằng niệm một câu a di đà ăn tới già không có hết chỉ cần niệm một câu a di đà ăn tới già không hết cái cô phật tử này mới cười mới nói vậy là vô chùa vui lắm phải không không cần làm gì hết chỉ nam mô a di đà phật là người ta cúng ăn không hết luôn phải không có phải vậy không quý vị không phải giống như quý phật tử nghĩ vậy đâu vô chùa thử một ngày rồi mới biết được ở trong chùa không phải là sung sướng giống như quý phật tử nghĩ nếu như ở nhà quý phật tử làm dâu cha mẹ chồng cao lắm anh chồng chị chồng em chồng dòng họ nhà chồng còn ở trong chùa phải làm dâu thiên hạ làm dâu bá tánh nữa làm sao để quý phật tử đi đến chùa đều phát khởi cái tâm hoan hỷ vui vẻ không phải dễ dàng đâu quý phật tử ơi được lòng người này thì lại mất lòng người kia cho nên không phải vui là gì sống ở trong chùa không cần phải làm lụng vất vả cài sâu cuốc bẩm giải nắng dầm mưa quý vị phật tử đem đến cúng dường sẵn mình ăn thử vô tu ngày thôi là biết liền lễ vía Đức Phật A Di Đà đó năm nào cũng vậy ở chùa cái mình tổ chức 3 ngày niệm Phật có cô Phật tử ở trên cao lãnh cô xuống dưới chùa Ân Thiền cô nói sư cô cho con đăng ký tu 3 ngày luôn nha mới có ngày rằm thôi là từ sáng cho đến chiều cái con mới nói sư cô ơi cho phép con đi về nha hỏi sao vậy cô tại vì con của con nó điện thoại nó nói cháu nội của con nó vô bệnh viện cấp cứu rồi con phải về thôi không được ở đây nóng ruột quá con nghe có người bệnh con mới nói thôi không sao cháu nó bệnh thôi cô về coi sao rồi chừng nào xong xuôi yên ổn rồi vô niệm phật nghe cô thế cổ về qua ngày hôm sau cổ gọi điện đến chùa thế cổ mới nói sư cô ơi sư cô biết không nguyên một đêm con trai rất con không ngủ được hỏi sao vậy cô là bởi vì hôm qua con nói dốc cô để cho con đi về chứ không có cháu nào bệnh hết á mà tại vì con bị lớp bánh rồi sư cô ơi tu từ sáng đến chiều chịu không nổi mà quý phật tử chỉ đến tu có một ngày thôi mà chịu không nổi còn ở chùa là phải trường kỳ kháng chiến luôn đó quý vị ơi ngày nào cũng vậy cũng phải công phu công quả bưng bát cơm của đàn na tính thí lên ăn đề khởi năm pháp quán nếu mà mình không tu thì không đủ đức hạnh để thọ nhận cái bát cơm này mà bát cơm ai sắm cực lòng ta anh phải nhớ tầm công ơn người vì nguồn sống phải mượn hơi cũng giống như chén thuốc chữa nơi bệnh tình ráng tu trước độ thân mình sao lo độ tận chúng sinh mê lầm thức ăn này từ đâu đem đến phải chăng vì người mến đạo lành thương ta chính chắn tu hành hảo lòng nhịn miệng kính thành cúng dân tai thọ lãnh bân khuân tự nghĩ đức hạnh mình thọ thí đáng không món vai món trả phải đồng người dân vật quý là mong phước lành nữa đề khởi năm pháp quán đó ăn có ngon đâu quý vị nhớ nghĩ cái đức hạnh của mình có đủ không có xứng đáng để thọ nhận hay không cho nên vô chùa phải công phu công quả thức khuya dậy sớm cực lắm quý vị ơi nhưng mà đánh đổi lại là chúng ta có cái niềm vui của sự tĩnh lặng niềm vui của thiền định niềm vui khi chúng ta ăn trú trong câu hồng danh a di đà phật tâm của chúng ta lúc này có phật vắng bóng các thứ phiền não và vọng tưởng không có cái gì vui bằng đâu quý vị ơi ngày xưa Tôn giả Maha Kiếp Tân Na vốn là một vị vua miền Nam đất nước Ấn Độ Bỏ ngai vàng xuất gia theo Phật Ngồi trong khu rừng vắng tôn giả thường hốt lên câu nói Ôi hạnh phúc quá hạnh phúc quá cái các vị tỳ kheo ngồi gần đó nói cái ông này ông ở trong rừng có một mình có gì vui đâu mà ông nói ông hạnh phúc chắc tâm lý ông có vấn đề rồi hay là ông hồi tưởng lại lúc mà ông còn làm vua hưởng vinh hoa phú quý hưởng ngũ trần dục lạc cái ông khoái ông thích ông nói vậy các vị tỳ kheo đến trình bạch với đức phật đức phật nói không phải vậy đâu do gì pháp hỷ pháp lạc phát sanh do gì nội tâm tịch tịnh vắng lặng cho nên tôn giả maha kiết tân na đã cảm nhận được một niềm hạnh phúc an vui thật sự đó quý vị thì nói đến cái vui tịch tịnh vắng lặng này chỉ có quý phật tử thực hành mới biết được như con nói uống nước nóng lạnh tự mình hay quý vị cứ thực hành theo lời phật dạy khi đi đứng lúc nằm ngồi không rời câu phật hiệu dù bận rộn với cuộc sống thế gian nhưng quý vị vẫn dành thời giờ ngồi niệm phật một ngày ít nhất cũng bốn thời ít nữa ba thời nghe quý vị niệm phật để làm gì để nhiếp tâm ý của mình cho được thanh tịnh và khi tâm ý của mình thanh tịnh rồi thì quý vị mới trải nghiệm được niềm vui niềm an lạc giải thoát thật sự và tâm định rồi trí tuệ bừng sáng cho nên con nói cái niềm vui thứ tư đây đó là vui trong tĩnh lặng sáng ngời đạo tâm vui khi phật chủng gieo mầm vui cầu giải thoát phát tâm bồ đề vui trong sự tịch tịnh vắng lặng của nội tâm vui khi chúng ta gieo trồng phật chủng tức là gieo trồng cái hạt giống phật vào mảnh ruộng tâm của mình mảnh đất tâm của chúng ta đây quý vị nếu mà gieo cái hạt giống của phàm phu của tham của sân của si thì nó sẽ trổ ra cái quả đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh còn quý phật tử gieo cái hạt giống phật nam mô a di đà phật ngày nào cũng gieo hạt giống phật thì nó sẽ trổ ra quả phật cho nên nói rằng niệm phật thành phật đó quý vị ơi có nhiều người nói niệm phật để cho những ông già bà lão không có còn cái khả năng tu tập thiền định thì để cho các ông già bà lão niệm phật còn tôi tôi tu thiền tôi tu tu quán thưa quý phật tử quý vị không hiểu nói vậy bộ niệm phật không có thiền không có quán hả niệm phật là thiền rồi đó quý vị mà niệm phật chính là vô thượng thậm thâm vi diệu thiền đó đây là một cái pháp thiền vi diệu màu nhiệm sâu xa không có cái pháp thiền nào trên đâu quý vị niệm phật thì nó chuyển hóa được cái niệm phàm phu niệm chúng sanh niệm tham niệm sân và niệm si khi quý vị niệm phật là niệm giác đó niệm phật là một niệm tỉnh giác và gieo hạt giống phật vào mảnh ruộng tâm thiền chúng ta không gieo những cái hạt giống của phàm phu của tham sân si phiền não mà hạt giống phật quý vị gieo càng nhiều thì nó sẽ trổ ra quả phật quý vị tin chắc như vậy ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm phật cầu sanh chắc chắn quý vị sẽ có cái quả thấy phật vãng sanh không sai quý vị phải đặt trọn lòng tin sâu chắc như vậy để phát bồ đề tâm niệm phật a di đà đi quý vị trong tất cả các pháp môn tu tập mà Đức Phật chỉ dạy Pháp môn tịnh độ niệm Phật A-di-đà phát nguyện vãng sanh Được gọi là một pháp môn hù thắng hoành siêu tam giới vượt ngang ra khỏi ba cõi nếu quý vị tu theo các pháp môn khác nương vào tự lực thì chỉ cần một mãi mai tình phàm chưa dứt một mãi trần tư niệm chưa quên trong giờ phút lâm chung vẫn phải y nhiên trở lại trong vòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường mà thôi nhưng quý vị tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà phát nguyện vãng sanh thì đây là một pháp môn tự lực kim tha lực năng lực của tự thân rồi cộng với năng lực của Đức Phật A Di Đà nhiếp thọ chắc chắn một đời được vãng sanh. Mà sự vãng sanh đó chúng ta gọi là đới nghiệp vãng sanh. Có một số Phật tử nói mang cái nghiệp vãng sanh hả? Cái nghiệp của tôi nặng quá sao mang đi được? Mang nghiệp ở đây là mang nghiệp cũ vãng sanh chứ không phải tạo thêm cái nghiệp mới nữa mà nói mang cái đó vãng sanh, không phải vậy đâu quý vị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 khi quý vị đang giận buồn ai cũng đừng có thốt ra lời nói đừng hành động bởi vì hành động và lời nói lúc giận lúc buồn là tạo nghiệp xấu ác đó quý vị mặc áo tràng lên niệm phật lễ phật hồi hết à quý vị nghe lời con đi cứ niệm phật niệm phật để tâm của mình thanh tịnh chuyển hóa phiền não ngay trong hiện tại tiêu trừ nghiệp chướng trong quá khứ và là chánh nhân để bản sanh tây phương cực lạc ở tương lai đó quý vị đó là niềm vui thứ tư Vui trong tĩnh lặng Vui khi chúng ta phát lòng niệm Phật Giúp cho tâm của mình được thanh tịnh Vắng lặng Thì quý vị sẽ có được niềm vui Cái vui thứ năm đó là vui cầu giải thoát phát tâm Bồ Đề Niệm Phật là khó rồi mà lại phát bồ đề tâm đem công đức niệm Phật để cầu vãng sanh cầu giải thoát lại càng khó hơn nữa quý vị có rất nhiều người niệm Phật nhưng mà mục đích của sự phát tâm phát nguyện niệm Phật đó là gì? Nam mô A Di Đà Phật cầu nguyện cho con mua mai bán đắt một đồng vốn bốn đồng lời. Nam mô A Di Đà Phật cầu Phật gia hộ cho con tai qua nặng khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Nam mô A Di Đà Phật cầu Phật gia hộ cho thằng con của con nó thi đậu đại học. Nam mô A Di Đà Phật cầu cho thằng con của con nó bỏ rượu, bỏ thuốc, Nam Mô A Di Đà Phật Con cầu cho gia đạo của con được bình an Con cầu cho tài lộc đến với gia đình con Niệm Phật thì có đó Nhưng mà sự phát tâm niệm Phật Thì chỉ cầu tài lộc ở thế gian thôi Hoặc là cầu phước báo hiện đời Hoặc là cầu cái phước báo ở đời sau Mà cái phước hữu lậu vẫn phải trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi con kính khuyên quý vị hãy phát bồ đề tâm niệm phật cầu vãng sanh đi quý vị Ấn quan Đại sư Tổ thứ 13 của tịnh Độ Tông Ngài dạy như sau Tự thị bất quy quy tiện đắc Cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh Tự chẳng muốn về Nếu ai muốn về về liền được Quê cũ trăng gió có ai tranh Vãng sanh phát nguyện đi thôi Non xanh nước biếc mặt người quẩn quanh quê nhà chẳng chịu về nhanh hãy về ắt được ai dành với ta quý vị biết có nhiều vị phát bồ đề tâm niệm phật nhất là trong cái tuổi xế chiều tuổi già đó buông bỏ muôn duyên nhất tâm niệm phật trường trai giữ giới giờ phút cuối cùng tự tại thanh thản nhẹ nhàng ra đi mà nếu có nghiệp bức bách thì chỉ ít thôi quý vị rồi là giờ cái giây phút cuối cùng vẫn giữ chánh niệm mà ra đi đó là một điều rất tốt quý vị phần đông chúng ta mất đi chánh niệm quý vị ơi cách đây ba bữa có một cô phật tử cô đến chùa hưng hiền và cô cúng cầu siêu cho người mẹ người mẹ 78 tuổi bà đang ngồi trong nhà 4 giờ khuya bà đang ngồi ở trong nhà trước trước nhà của bà đó là bà thờ phật bà ngồi bà đang lần chuỗi bà niệm phật vậy nè đang lần chuỗi niệm phật cái có một chiếc xe hàng tài xế xe hàng nó chạy suốt đêm rồi nó bị hôn trầm ngủ gục ngủ gục sao mà nó nó lái nó lạng vô trong cái nhà đó nó cán sập cái nhà đè bẹp bà cụ đang lần chuỗi niệm phật bà cụ bị cán dẹp lép chết luôn cái cô này cổ đến cổ cúng à, cầu siêu cho mẹ cổ cái cổ mới hỏi sư cô ơi sư cô mẹ con đang trong lúc niệm phật mà xe hàng nó chạy vô nó cắn dẹp lép chết luôn vậy mẹ con có giảng sanh không bà trong lúc này bà bà cụ chánh niệm đó nha bà cụ niệm phật mà bà cụ chánh niệm nhưng mà bà cụ vẫn phải trả cái nghiệp đời trước của bà phải không quý vị có ai tránh được cái nghiệp không đức phật không cứu được định nghiệp của chúng sanh không ai cứu được chúng ta đâu bản thân Đức Phật cũng biểu hiện cho chúng ta thấy nhân mình gieo trồng cái quả mình gặt hái ba tháng mùa an cư Đức Thế Tôn phải ăn lúa ngựa đó quý vị Đức Thế Tôn thần không quảng đại Mà không cứu được định nghiệp của dòng họ Thích Ca Để cho vua Lưu Ly tàn sát diệt chủng luôn đó quý vị Đức Phật cũng nói lên nhân quả đời trước Vì sao mà dòng họ Thích Ca bị vua Lưu Ly giết hại Bởi vì kiếp trước vua lưu ly vốn là một con cá ở trong cái biển hồ rồi cái người dân vùng này họ đánh bắt được con cá đó họ làm thịt họ chia nhau ăn mà có một cậu bé không ăn thịt con cá cầm cái gậy gõ lên đầu con cá ba cái thì đức phật nói dòng họ thích ca là ngư dân ở vùng biển đó con cá khi xưa vốn là vua lưu ly bây giờ nè bây giờ là vua vua lưu ly sát hại dòng họ thích ca là do gì đời trước dòng họ thích ca là những người ngư dân ăn thịt giết hại con cá đó còn cậu bé không ăn thịt mà gõ lên đầu con cá ba cái chính là tiền thân của đức phật khi dòng họ thích ca bị diệt chủng do Yulili sát hại thì Đức Phật nhức đầu ba ngày quý vị. Ngài nói về nhân quả như vậy cho chúng ta nghe Thì con mới cũng đưa câu chuyện đó và kể cho cô Phật tử này Mẹ của cô đang trong lúc niệm Phật mà xe nói xe hàng nó chạy thẳng vào nhà nó cắn dẹp lép bà chết thì bà cũng chết trong chánh niệm phải không quý vị bà hàng ngày bà gieo trồng tịnh nghiệp bà niệm phật bà ăn chay bà tu tạo những công đức phước lành cái nhân hiện đời có rồi cái giờ phút cuối cùng bà niệm phật mà bà đi như vậy cũng quá quý rồi nhưng mà bà không tránh được cái nghiệp dù cho bay vút lưng trời dù cho đáy biển trốn thời được đâu dù cho nấp dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo không có nơi nào chúng ta trốn tránh được nhân quả đâu bà trả cái nghiệp đời trước của bà đó theo lẽ nhiều đời sau bà phải chịu trả cái quả báo là bị xe đụng xe cán gì đó nhưng mà bà trả hiện đời rồi ờ, ừ, cũng giống như câu chuyện trong tịnh độ thánh hiền lục có cái ông ngô mao triều đại nhà thanh đó lúc này là ở nơi Trung Quốc loạn lạc rất là nhiều ông Ngô Mao ông phát lòng Bồ đề ông niệm Phật cầu vãng sanh Đến lúc mà giặc tràn vào làng Xông vào nhà của ông Ngô Mao Đâm ông Ngô Mao bảy nhát Cái ông chết Ông chết xong rồi cái giặc bỏ đi Cái em của ông chạy vô nhà Thấy cái xác của ông Ngô Mao nằm chết tắt thở rồi Cái mới đỡ khiêng ông lên Em mới nói tại sao ông một đời ăn chay niệm Phật tu phước mà vào phút cuối cùng chết thê thảm Máu me lên láng và bị giặc đâm bảy nhát dao như vậy Không có toàn thay Cái em của ông mới nói nhân quả ở chỗ nào Vừa than khóc nói nhân quả ở chỗ nào Anh tôi cả một đời tu phước Tu tạo bao nhiêu công đức mà bây giờ cuối đời chết như vậy quất ức quá đi Cái ông mô mau tắt thở rồi Cái ông bật đầu ông ngồi dậy Cái ông nói nhân quả công bằng không có thiên vị ai đâu bởi vì đời trước tôi làm nghề đồ tể giết heo theo lẽ tôi phải trả bảy kiếp làm heo nhưng mà nhờ công đức niệm phật đã chuyển được nghiệp bây giờ tôi vãng sanh tôi đi nhưng mà do gì để tạo được cái niềm tin cho người đời họ nghi ngờ rằng Sao tôi một đời ăn chay niệm Phật tu tạo công đức phước lành mà chết thê thảm như vậy Tôi cho mấy người biết là tôi chết như vậy là tôi trả bảy kiếp làm heo đó Theo lẽ phải bảy kiếp làm heo về sau Nhưng mà chuyển hậu báo thành hiện báo Chuyển trọng báo thành khinh báo rồi Tôi vãng sanh tôi đi đây Cái ông phát tay cái ông chấp tay ông niệm Phật ông đi Chết rồi nghe mà ông ngô mau ông để ổng sống dậy để ông nói câu đó để tạo được cái niềm tin cho gia đình và những người còn hiện tại cho nên quý phật tử nên nhớ mỗi người chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp tạo nghiệp nhiều lắm quý vị mình cũng không biết là mình chết cái kiểu nào chết có toàn thay hay là chết mất xác chết có nguyên dạng lành lặn hay là chết tan xương nát thịt mình không biết mình chết kiểu nào cũng như không biết chết giờ nào chúng ta chỉ khẳng định một điều ai rồi cũng phải chết mong sao toàn thể quý phật tử ngay bây giờ phát lòng niệm phật hãy phát tâm bồ đề cầu vãng sanh để ra khỏi dòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường đi quý vị vãng sanh phát nguyện đi chứ đừng cam tâm với thân phận của người lữ khách chịu trôi lăn cố hương đã cách biệt bao ngày phiêu linh đất khách lạc loài khổ đau xót xa chẳng nhớ làm sao khuyên ai thức tỉnh cùng nhau trở về nếu quý vị ngay bây giờ đã phát bồ đề tâm niệm phật cầu vãng sanh thì dưới mắt của chúng ta nhìn cuộc đời này là vô thường giả tạm mộng quyển không thật không tham đắm không chấp thủ xả bỏ muôn duyên quý vị sẽ có được cái niềm vui thứ năm đó là vui phát bồ đề tâm niệm phật cần cầu sự giải thoát năm điều vui mà con trình bày trong chủ đề ngày hôm nay con xin tóm tắt lại bài thơ như là phần đầu con đã nói vui nghe giáo pháp phật đà vui biết tính kính thiết tha thực hành vui sống hòa thuận không tranh vui chẳng ham đắm lợi danh ở đời vui tặng hạnh phúc muôn nơi vui trong tĩnh lặng sáng ngời đạo tâm vui khi phật chủng gieo mầm vui cầu giải thoát phát tâm bồ đề con kính chúc cho toàn thể quý phật tử đây tạo cho mình có được năm niềm vui đó để đời sống hiện tại quý vị thiết lập được cảnh giới cực lạc ở tại nhân gian và ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời quý vị sẽ nở một nụ cười chánh niệm niệm phật chào vĩnh biệt luân hồi tôi đi đây a di đà phật xin trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng nguyện đêm công đức này hướng ờ, về khắp ờ, tất ờ, cả đệ tử bà chúng sanh đều trọn hành Phật đạo